Hi, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video mình, mình sẽ làm về rừng xà nung người trong thành và mình sẽ phân tích chi tiết nghệ thuật về đôi bàn tay cuộc của tờ nú và đây là ngữ văn lớp 12 và đầu tiên là điểm sáng của đôi bàn tay của con người á, là bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sợ đá cũng thành cơm và một đây là một câu ca dao hay nhất trong câu ca dao của thơ ca Việt Nam nhưng trong chiến đấu thì sao thì trong chiến đấu đôi bàn tay của con người là vũ khí là sức mạnh nó có thể bảo vệ những người xung quanh ta đồng thời cũng trong văn chương thì đôi bàn tay đó làm nên vẻ đẹp thanh cao qua tác phẩm Trần xà nu của nguyễn trung thành đôi bàn tay tờ nú không chỉ dừng lại ở bàn tay lao động mà còn là bàn tay chiến đấu của người nghệ sĩ sĩ và người chiến sĩ bàn tay trong máu lửa khốc liệt bàn tay hiện lên trên trong người những công chuyện đặc biệt việc nhân vẫn đẹp như thơ nổi bật khối khối và hình như điểm chạm vào hội họa cổ vũ nhạc và đặc biệt là gửi tới bạn đọc bao gồm những phần thân dị thường nè thương vừa ổng vừa cao cả sang thứ hai là con người sinh ra là có bàn tay chân lành lặn dạ thì tình đúng cũng cũng vậy đôi bàn tay của ờ, chú bé mồ côi nắm lấy tay cô bé quản lý vận chuyển sách nước lên rẫy trồng trọt thu gom rác thải rác quản lý chăn nuôi quyết định định đôi bàn tay của tần ú cầm viên phấn bằng đá chẳng lấy từ núi Ngọc Linh về để viết mở dần cánh cửa đời để đến với cách mạng và cũng chính đôi bàn tay nhỏ bé ấy đã dũng cảm mang công văn đi tiện liên lạc với kẻ thù vô hình. Từ nú bắt được Internet tra tấn, tấn hỏi sản xuất ở đâu, từ nú đặt tay lên bụng và mình và nói ở đây, từ nú tay chỉ rõ và quản lý định dạng mà không thể ở đâu ra mà ở ngay trong tâm hồn mình đó là bàn tay của chính nghĩa là bàn tay của thủy chung và bàn tay của tần ố là bàn tay của của thương bàn tay của đau sự nghiệp nghiệp thì mang chất vàng nhân bàn tay chiến sĩ cộng sản tờ nỗi yêu mai cô thở thiếu thời bàn tay ấy cũng là được nắm chặt và giọt nước mắt nóng bỏng yêu thương đồng cảm tờ nỗi vượt chướng ngại vật trở về những lời chúc phúc ấy sẽ mãi mãi tròn đầy vì vậy mà mà bọn ôn nhẫn tâm tan đi hạnh phúc đơn sơ ấy không bắt được tờ nũ họ bắt giết rồi đến mẹ con mai cha tấn giả dạ mang bằng sắc hồng để anh ra mặt trận mưa cây mỗi lúc một th- tấm chống đỡ không nghe thấy tiếng của mai nữa chỉ nghe thấy tiếng bé khóc rẽ lên một tiếng rồi im bặt lửa cháy ngàn phòng đốt cháy tâm có thể có có thể của tần ú truyền từ đôi bàn tay lên đôi mắt ở hai con mắt anh hiện ra ra là hai cục lửa mỗi ngón tay anh như nóng lên bởi tình thương nỗi lo và sự quản lý hai bàn hai cánh tay như hai cánh liêm chắc của anh ôm chặt lấy mẹ con mai mười ngón tay nóng bỏng lửa thù hình thương xót đã truyền sức mạnh cho hai cánh tay nhìn bàn tay rực lửa tần nú càng tiếp thêm sức mạnh cho chính mình biến nỗi đau thành sức mạnh và khi chỉ có tay đầu nú không được cứu sống chính mình không được bảo vệ bởi cuộc sống và tình yêu không được bảo vệ bằng đá của đời ăn mẹ con mai chết còn còn tờ nú thì bị bắt tấn công thẩm quyền nhẫn thẩm thứ dầu xà nu của quê hương anh vào dễ rồi đốt lên 10 đầu ngón tay của anh điểm chấm bóp chạy cảm nhất của hệ thống thần kinh bàn tay của tôi nó đỏ rực lung linh dữ dội làm sao có thể nổi vượt qua nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người yêu thương trước mắt mình Nguyễn Trung Thành không chỉ miêu tả chi tiết bằng những động từ đặc tả mà chỉ rút gọn mấy câu và một hình ảnh ví dụ người 10 ngón tay đã thành ngọn đuốc nhưng cũng đủ truyền tới người đọc biết bao cảm xúc khủng khiếp sợ hãi đau xót rồi cảm thương giận dữ nhân tình nũ không thèm không thèm nghe van xin và không thèm kêu ca bàn tay lành lại từng ngón tay cuộc trở thành chứng chỉ của chiến tranh mà tình nũ mang theo suốt đời đôi bàn tay với ngón tay chỉ còn lại hai vẫn có, có thể cầm giáo cầm súng để từ nú lên đường chiến đấu chúng ta đã cầm súng mình phải cầm giáo Chân lý này giúp người ta ý thức được tầm quan trọng của vũ khí, không thể không cầm được vũ khí nhưng cũng không thể nên dựa vào vũ khí. Cái định cuối cùng vẫn là đôi bàn tay của con người. Chính vì thế, Nguyễn Trung Thành đã cẩn thận thêm vào chi tiết từ nút sử dụng hai bàn tay không của, của đôi bàn tay tay kết quả đổ cổ động cho tất cả những kẻ ác độc hơn cả thú. À, có thể nói là bàn tay đội nú biểu tượng cho sức mạnh của khối liên kết, sự gắn bó mạch sống của mảnh đất, rừng cây và sức sống con người. Đó là đôi bàn tay huyền thoại vô địch trước sức mạnh của mặt kẻ thù. Núi còn được người còn núi mất người mất. Bàn tay đội nú một hình tượng nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ như có một số bộ phận riêng gắn bó thiết bị, thiết bị với cuộc đời đội nú và góp phần tô đậm thêm những nét đẹp chất lượng tính cách cao cấp của anh và đây là bài học của mình về bàn tay của tuần đủ á là thì ra tình yêu tốt đẹp nhất không có những lời thề non hiệp biển không có những đóa hồng ngát hương mà chỉ có sự hy sinh nhỏ bé thầm lặng và một trái tim cảm nhận chân thành trái tim ấy giống như mà viên kim cương lấp lánh được với vớt lên từ dưới đáy biển sâu thứ hai là tình yêu quê hương thực sự không phải yêu vì sự đền đáp hy sinh mà là cam tâm tình nguyện thầm lặng hy sinh vì quốc gia mà không bao giờ nghĩ đến mình sẽ đền đáp được như thế nào. Và trên đây là toàn bộ chi tiết nghệ thuật về đôi bàn tay của tờ nú. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở các video sau nha.